làm phần này chúng ta về các ờ, phương pháp nghiên cứu thì ờ, chúng tôi chia làm có bốn nhóm phương pháp nghiên cứu và đã trình bày rất là chi tiết ở trong cái chương ờ, trình cũng như là các kỹ thuật sử dụng rất là hiện đại chuyên dụng đặc biệt là những ngành chuyên sâu về biển như là để mà khảo sát về lượng giá và cái nguồn vốn tự nhiên của sinh thái dưới bên biển thì chúng tôi phải có những loại ngầm để đánh giá được diện tích phân bố của san hô cỏ biển hay là những cái ờ, nuôi trồng thủy sản phương pháp trồng rau thủy canh vân vân mà về sản phẩm khoa học thì chúng tôi bán theo cái đặt hàng của nhà nước là trong tất cả các sản phẩm như trên thì chúng tôi tập trung có những sản phẩm chúng tôi phải rất là ưu tiên như là cơ sở dữ liệu về môi trường nguồn vốn tự nhiên các thách thức và hay là những cái bản đồ về phân bố môi trường và có những cái tỷ, tỷ lệ rất là cụ thể tỷ lệ một trên mười nghìn bởi vì cái, nếu nếu mà tỷ lệ cái với cái tỷ lệ này thì cần có những cái phương pháp rất là cụ thể gia về mô hình kinh tế xanh hay viện nước và tưới tiêu là những chuyên gia về mô hình nông nghiệp hữu cơ và viện Hà Lâm đó là một cái mảng không thể thiếu ở trong cái phần mô hình kinh tế xanh đó chính là xã hội à, chúng tôi đã bố trí kế hoạch rất là hợp lý trong 36 tháng để thực hiện hoàn thành đúng tiến độ để làm thế nào chúng ta cái nghiệm thu uh, để tảng đúng theo cái yêu cầu của chương trình đa sinh tám và các cái dự toán của chúng tôi để bám sát rất giám sát thị trường có nội dung thì chúng tôi mới dự toán và các cái dự toán này đều có các báo giá nằm ở trong các cái phần chứng minh mà bị 15 à, phút thì em à, phải trình bày một số cái vấn đề cũng mong là nếu có vấn đề nhất thì xin mời cô. Ờ, xin cảm ơn. Ờ, rõ ràng cái logic của các vấn đề anh rất rõ ràng và anh à, đưa ra cái điểm kiến cũng mang cái điều kiện nó phù hợp với từng vị địa đạo thì không phải được chung và được nối từng đạo tuy nhiên cái cách trình bày anh chắc là phải à, suy nghĩ một chút trình bày thì không chỉ bé quá rồi rồi à, câu xong rồi ít chữ xong rồi transition giữa các cái cái, cái slide mà nhảy nhảy mua mua thì số vaccine rồi sau đó bây giờ cũng bò trưởng lên này tính ờ, tính trẻ rồi ờ, ờ, tích tích cái đầu là hồ cho cho cái hồ mới học hội đồng toàn bệnh nguyên quận sao thì nói rồi thì có tôi muốn hỏi này dạ. câu này thì là hơi khó so với lại cái vào vì là yêu cầu để bài tức là ba xã mà nó đặc thù cho ba đại diện cho cái ba khu bắc trung nam anh anh xem là bây giờ có thể điểm chung thì được rồi thế bây giờ cái điểm khác nào của anh giữa cái ba xã mà nó uh, miền bắc miền trung miền nam đây là điểm khác là gì là một cái thứ hai là trong đây thì tôi thấy là nội dung đề xuất cũng khá đầy đủ rồi nhưng mà tôi có cảm tưởng là khi mình nghiên cứu xã đảo thì các anh hơi cả hai hồ sơ hơi tách lập ra anh mối quan hệ như thế nào vì này nó bây giờ không phải một cái đơn vị nhất là là đảo này nữa nó cái mối quan hệ kinh tế là rất mạnh thì anh anh đặt trong cái nghiên cứu mà cái mối liên hệ giữa xã đảo với nội vùng liên vùng mối liên hệ thế nào thì với lại đất liền với các đơn vị khác nếu nó trong cùng huyện thì thì cái phải có cái mối liên hệ vì này không thể một cái đơn vị mà anh ra đề bài là cái xã thì tôi cứ một xã thì tôi xây dựng được thì thì mình có có có, có chú ý đến cái cạnh Vâng, xin mời. Ờ, tôi, vấn đề bảo vệ môi trường trong các cái mình xã đảm bảo quan tâm đến vấn đề thải nước thải chất thải độc đặc biệt là anh đây là dạng sản phẩm hàng hóa hay là dạng dây chuyển công nghệ tôi nghĩ là đây là, là gọi là một mô hình cái mô hình thì vấn đề là cái vấn đề là cái cái trình diễn mô hình là chính thì tôi nghĩ là đây ở cái dạng mô tả những tác giả những nhà thì đây mình có bốn sản phẩm thì chính thì đây là sản phẩm một thôi đó vâng, vâng, vâng. là mô hình là cái này mô hình triển khai ví dụ như là ở ờ, cái cái cái một cái ví dụ là trình diễn mà từ sau sơ chúng giao đây không phải là sản phẩm sản phẩm mới đưa vào có lẽ dạ vâng xin mời có một số ý kiến đó hội đồng và một số ý câu hỏi thì sau đây em xin trả lời kiểu như thế này với ba cái xã đảo này một cái điểm có à, cái điểm khác thứ nhất là về vị trí địa lý mà khi mà vị trí địa lý khác nhau điều kiện khí hậu khác nhau thì cái mô hình cũng sẽ khác nhau liên quan đến à, phân bố của hệ sinh thái là là, là một cái thứ hai đó là đối với xã đảo thì xã một xã nằm trong quận đảo xã các bạn đó là cái tính liên kết của nó sẽ có với các xã với nhau thế còn lại đối với nhân châu thì là một xã một đảo thế còn nam du thì là một xã nhưng rất nhiều đảo ba em đã làm khác nhau rồi và trong cái quá trình chọn chúng em cũng cố tình chọn như thế để làm thế nào ngoài cái vấn đề là tính địa lý của ba vùng thì còn là nói đến cái phạm vi địa lý của một đảng trong nhiều xã một xã nhiều đảo một đảng thì nó sẽ có những cái khác nhau về cái muốn liên kết cái đất liền của xã đảng thì thế này à, em cũng rất may là may mắn là kinh tế và cái hệ sinh thái để mình tạo à, thành các cái giá trị đó nó trong những phần đó thì đấy là cái điểm mà hơi khoe thành tích một tí nhưng đó là lại là cái điểm mà viện cũng mong muốn được là nâng cao đảo thì cô ấy cũng thấy khá là chết luôn nhằm với tự nghiên cứu cái đấy chậm đấy cái vội vẫn là một mọi người quay lại cười nào mách tôi chỉ nữa cả giờ vẫn vậy thì không để ăn được chính sách tài nguyên và môi trường do đăng ký cá nhân đăng ký chủ nhiệm là tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm điểm đánh giá là 62 trên 100 và viện à, tài nguyên và môi trường biển và cá nhân đăng ký là tiến sĩ Lê Xuân Sinh thì được là 90 điểm trên 100 thì đấy là kết quả như vậy căn cứ theo cái yêu cầu của khoa học nghệ là từ 70 điểm trở lên mới đạt như vậy là kiến nghị của hội đồng kiến nghị với bộ tài nguyên môi trường và cá nhân là tiến sĩ lê tiến sinh là chủ trì đề tài tôi xin có kết quả như vậy chúng tôi chúc mừng với nhóm tập thể mà ờ, được ờ, viện tài nguyên môi trường viện. nhưng tôi cho rằng là viện chiến lược chính sách về tài nguyên môi trường thì là cũng có cực kinh nghiệm rất là phần tổng quan về mặt ờ, chính sách thì rất tốt được hội đồng đánh giá nhưng mà ta biết rằng là vì là yêu cầu của hiện nay các nhà nước rất cao từ nội dung về phương pháp qua trao đổi thì chúng tôi cũng trao đổi rằng là đối với viện mà về chiến lược chính sách thì là trong đó cái phần mà nội dung của mình là, là chưa được cụ thể hóa ờ, thật, thật, thật, thật rõ lắm và đặc biệt là phần phương pháp để thực hiện thì phần còn hạn chế và sản phẩm của mình thì có thực hiện ở trong khi một số cái nhưng mà sản phẩm chưa thật đầy đủ theo cái yêu cầu thì, em có thể rút kinh nghiệm từ những cái thường hội đồng là hiện nay là cái khâu cuối cùng của chúng ta đã xong hội đồng đã ra đánh giá rồi và đã ra cái kiến nghị riêng về cái kiến nghị đối với cái đề tài mà, mà đối với cơ quan chủ trì đề tài là hiện tại nguyên môi trường biển hiện nay chúng tôi có khuyến nghị một số các cái phải hoàn chỉnh tiếp tục hoàn chỉnh một số những điểm một là luận giải rõ hơn mục tiêu và nội dung nghiên cứu hiện nay tức là ta mới là gọi là trình bày là chính là chưa chưa luận giải rõ hay là chú ý đặt xã đảo trong mối liên hệ kinh tế với đất liền đã, đã hỏi cái thứ ba là chú ý tới khả năng sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời năng lượng gió năng lượng khí sinh học cái thứ tư là chú ý đến thu gom xử lý nước thải và rác thải trên các đảo làm rõ hơn khả năng nhân rộng và chuyển giao mô hình và cái kết cái kiến nghị cuối cùng là tiếp thu ý kiến của phán biện và các thành viên hội đồng để hoàn để hoàn thiện cái hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ xin hết cũng xin cảm ơn ờ, các thành viên phó chủ tịch và thành viên hội đồng nhất là đặc biệt là các phản biện đã làm việc với tinh thần ờ, khách quan khoa học và công tâm theo tinh thần chọn ra cơ quan chủ trì đề án hồ sơ lượng cao hơn và tính khả thi tốt hơn và thì tôi xin cảm ơn các chuyên viên đã à, hỗ trợ tích cực cho hội thảo